người bán máy đánh bài không? Ok, thế bây giờ em có qua cho anh luôn được không? Ừ, thế giờ em qua nhé Ok, ok Gửi điện cho anh nhá Vâng, đúng rồi đấy ạ Thì ừ. uh, bây giờ em đến đây ý, là để mua cái máy đánh bài, cái bao cây cả đánh riêng ừ. có nhá mua iphone 8 đi ừ, ok đây lấy em cái con uh, iphone 8 rồi cái uh, ờ, máy đánh bài này thì có thể có có đây iphone 8 đây đi xì đúng không nó phải kèm bài thì cái bài vào được đúng không nhưng lúc đấy nó nói chín tiền đi nhanh nhanh chín à chín thì đánh triệu cái luôn rồi cái làm trương phát lương cả làng nhá cái về trương nhá dưới xuống thoải mái dưới điêu có ăn hết anh em ạ mày mẹ đi tám cụ tám đổ lớp đi tôi làm nhanh này mà đi nhanh lên thịt đấy, hai bà cháu đây ăn rồi đây tám ăn rồi mới chín này đây là mấy ba đây là hai ra rồi không lên trời này không biết tính gì đây đây đây thôi đây mấy triệu triệu mấy triệu mấy triệu to quá tiền ngay vậy chứ bông đi em bốc đi bốc đấy bốc đi gọi anh lại gọi mua đây nhất một thôi ừ. đánh đánh đánh đánh bao tiền một triệu à nhanh nhanh cứ lái nó cứ xem cứ chờ đi con chờ một triệu thêm hai triệu nữa nhá ừ. là tổng có mấy tổng năm triệu bốn nhá rồi không cái hậu kiểm không quan trọng cái này đây Đúng quả trời mãi giờ đẹp quá ui chín nước đẹp quá chín chín dâu sáu bài đỏ như con thỏ tám bảy cái chết rồi sạc cân một này triệu một này ông này không chụp cửa một triệu năm trăm à năm triệu à Đấy rồi nào một này hai ba bốn năm triệu đấy rồi nào bốn năm triệu động hôm này Đấy. đánh đều đều tí làm bốc cái đánh 5 triệu cũng không bốc đánh không nhận thì thôi nào thì kệ mình chứ đúng không không nhận thì thôi bốn hết triệu cái đánh mình không kéo một triệu thôi một triệu thôi Dinh ừ. người đẹp cho đánh 3 triệu 1 triệu thôi, nhiều Rồi, 4 không đánh 6 3 con át lên 3 kìa Bốc cái đen thật Lên 3 Thôi rồi, thôi Mấy 4 ờ, điểm 3 Có cái gì Ba mình Ông mình thua, mình bốn, Năm quá 1 triệu một triệu 1 triệu 2 triệu 3 triệu Đánh được, cho đánh 3 triệu mình đánh tha mà vừa nhỉ Bác là đánh lương này gì nhỉ? Tinh điểm Ở đấy thuê lại ra 1 triệu Ba đánh 2 triệu nhá đâu Triệu biết đánh như thế Đây cứ trong cửa một thế nhá Nó sao là xuống tiền trước đi nhá Chưa bài sao là xuống tiền Không, chưa lên bài mà Chứ không được Trong cửa là 1 triệu, không nói nhiều Bóng cái đấy thôi 7 điểm 6 nước 3 7 là ăn làng rồi 3 Ôi ôi Là thứ 2 đây hai thành bốn Chết ngay máy, mình nhớ máy mình À chỗ nào Đây rồi Đấy, nhớ được ăn cả Chết rồi, chết tôi rồi Đây 5 một 1 2 2 triệu một triệu nha 1 triệu hai triệu đi cục cái ờ, có thêm tí không kìa cục cái đấy rồi ba bảy tịt luôn được hai nhà tịt sáu sáu bảy có tiền một triệu rồi đánh nó phải căng thẳng bây giờ được em có cái đấy thích đấy bao nhiêu đấy riêng em quả này chơi lớn nhỉ à, bây giờ em có cái đúng không ừ. Rồi, đấy. số tiền, số tiền, nhanh lên, số tiền. Em đánh 10 triệu luôn nha. Cái gì 10 triệu á? 3 này, 8 triệu thôi. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Không nhận này thôi. Ông muốn đánh cái, người ta đang muốn đánh bao nhiêu người ta đánh ở ờ, một cười ông. Là được, đặt ở đây. 7 là thứ 1 đúng Cái nó đỏ nhận hết 500 nữa nhá. Trước thua bao nhiêu lâu? 2 triệu nữa. 2 triệu nhá. Ừ. Cái nó cái nó đỏ nó nhận hết. Tiền là tiền màu mặt chiếu, thế thôi. Nằm lại đây. Thiếu một lá đây này, lá dí không biết ừ, ừ. xin lỗi đen có đánh mẹ một triệu chết rồi mình bài mình bài mình bài bốn nửa xuống mười triệu nữa nào được Ủa, chưa? Được chưa? Được chưa? Mai làm bây giờ Chí Mình cầm hết hai Nói sắc tiết rồi Ờ... Nộp tiền, nộp tiền, nộp tiền, nộp tiền Không bao nhiêu 2 triệu Thái sạc tiết hai triệu em lấy trước một triệu hai triệu hai triệu rồi nhà bánh to thế nhỉ từ cái mà làm không hai triệu làm cái mười con không được mười không không làm đâu làm đi em không không không không, không thích lắm một cái phải chưa có hai triệu nghỉ luôn đúng rồi là làm chương có thể đua thì mẹ không thấy chột giật vậy thôi đâu có cái cả chưa đây à, yeah cái nốt 20 triệu đôi nhưng bốc cái này bốc cho ai làm chương chứ bốc cái này bốc đi bốc cái bốc cái này bốc cái chưa bốc tài trước bốc đi Bốc tao tiền vừa lấy kiếm tao tiền bây giờ gấp đôi vừa nãy luôn 20 triệu Ôi, cái không nhận được đâu kệ đấy sự mình thích đánh nào là mình à đấy 20 triệu đấy được cái việc tôi làm cái á đó nhà này làm cái là vẫn ờ, làm đâu tôi vẫn làm chứ bốn là đâu bốn hai ba bốn về hai mươi triệu à nhanh cái tay lên bây nhiều tiền quá tôi không ra cũng không chung tiền đâu ai muốn ăn tiêu nào một triệu cái ờ, năm triệu là giá không được đưa đây cái nhà này cứ này cá gì còn cá với cái ờ với cái này bao nhiêu tiền hai triệu hai triệu rồi ở cái năm triệu đi có tiền đó tao thua mà có được đâu năm triệu năm triệu hai triệu cầm bài mà em ba triệu sáu sáu sáu triệu sáu trên đường hai chục người ra bao giờ không chưa chạy một tịch không chơi nhỉ đứng lên được chưa nhỉ ui lên ôm tịch với mình còn nhanh lên nhỉ Điểm triệu triệu này từ từ anh nốt này chắc là ôi giời ơi thua thì nhắn mặt tân quý ừ, bao nhiêu tiền bây giờ gấp đôi lên là bốn chục thì làm sao nữa à chết rồi không vâng, có đủ không hay để chuyển khoản đây để chuyển khoản đi này thôi có bao nhiêu chúng mới nhớ chuyển khoản là gì năm triệu này rồi vâng. lấy tua còn chín triệu này rồi còn à, nợ thôi xin cái nhân đôi đi nợ 11 triệu thôi chào tất cả anh em đang xem clip nhé thì như các bạn đi chơi ấy, thì anh em đi vào sân chơi và những cái sân chơi nào của anh em chơi liêng hay chơi bài cào binh sáu lá binh 13 lá hay phỏm sâm nốc thì mà các bạn mà có thể đưa được bài vào đấy thì các bạn mình khuyên anh em là anh em có thể sử dụng cái kính áp tròng hoặc là cái máy đánh bài đấy, như cái kính áp tròng này thì những cái sân chơi nào của anh em anh em chưa đủ kinh tế đấy, được một thua trận nó chỉ một hai triệu thôi thì anh em nên đầu tư cái kính áp tròng kính áp tròng thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em nhìn xuyên con lá bài Đấy, nhưng mà anh em phải dùng cái bài của bên mình anh em nhé máy đánh bài cũng thế còn những cái sân chơi nào của anh em một trận anh em chơi được 5 7 triệu 10 triệu thì mình khuyên anh em nên đầu tư cái máy đánh bài máy đánh bài thì nó dùng rất là bền Đấy, cũng được ngụy trang trên một chiếc iPhone XS Max hoàn toàn bình thường các bạn vẫn lắp sim vào các bạn nghe gọi hoàn toàn bình thường hết khi anh em đi chơi đấy và anh em dùng cái bài của bên mình là anh em có thể chơi được các bạn có thể chơi với chế độ tai nghe nhưng các bạn có thể chơi được với chế độ đánh ờ, chế độ tai nghe hoặc là chế độ hình ảnh thì ờ, mấy hôm nay mình sẽ tiếp cho anh em cái chế độ hình ảnh để anh em xem thì đầu tiên mình sẽ bật loa ngoài lên để mình thấy cho anh em thấy cái máy nó báo bài nó nhanh như nào anh em nhé máy này thì nó có 12 mắt camera các bạn đặt bài báo ngay đó mình đang chơi là chế độ báo nhà nào lớn nhất này máy đang báo mình một là nhà lớn nhất này mình bốc đi máy lại báo này đấy anh em thấy chưa máy báo mình nhà số 3 là nhà lớn thì khi anh em đi chơi bài cào anh em sẽ bán cái về nhà mình thì đây là nhà số 3 bài mình đây sẽ là bài lớn đấy, anh em chơi bài cào hay anh em chơi bài gì cũng được hết đấy bài của anh em 5 điểm là bài lớn nhất anh em biết chưa thì là anh em đi chơi anh em chỉ cần là các bạn chỉ cần đưa máy đưa bài vào và các bạn sẽ chơi được đấy máy báo rất là nhanh này mình bốc bài đi máy báo này đấy máy báo mình nhà số 3 là nhà lớn nhất này mình lại bán cá về nhà mình này đây là mình đang chơi bài cào anh em nhé đấy bài của mình 8 điểm 7 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em thì cái máy này không phải nó độc chỉ chơi được bài cao anh em chơi binh 6 lá này binh 13 lá tiến lên miền Bắc tiến lên miền Nam liêng binh sập sám hay là ba cây thì các bạn đều chơi được hết anh em nhé đấy máy báo 4 là nhà lớn nhất này anh em này mình sẽ chia từ nhà này Đấy, như bài cào là anh em có thể bán cái hoặc là anh em chơi chế độ bỏ lá đi bài mình lớn nếu mà chỗ anh em mà không bán được cái thì anh em chơi cái chế độ là bỏ lá đi để bài mình lớn hay là báo nhà nào lớn nhất thì mình bán cá về nhà mình đấy bài cào nó rất là nhiều cái chế độ để anh em chơi đấy đặt bài dọc ngang gì máy nó cũng báo anh em nhé đấy các bạn thấy chưa máy báo nhà số 3 là nhà lớn này anh em này mình bán cá về nhà mình này đấy ok chưa anh em thì khi đi chơi anh em chỉ cần đưa máy đưa bài đưa tai nghe vào hoặc là anh em chơi chế độ hình ảnh giờ mình sẽ thử cái chế độ hình ảnh cho anh em xem này đấy nó sáng như thế này thì nhiều anh em bảo nó sáng như này lộ nhưng mà mình khuyên anh em là khi anh em mua hàng này về anh em có thể mua thêm cái chống nhìn trộm đấy cái màn hình chống nhìn trộm anh em bọc lên đây thì là nó tối om hết người ngoài không thể nhìn được anh em chỉ ngồi ở bên trên anh em mới nhìn được thôi đấy thì khi anh em đặt xuống như thế này các bạn sẽ nhìn ở cái phần hình ảnh đây các bạn nhìn đây cái phần hình ảnh này nó đang dừng ở số 3 anh em nhìn chưa đấy mình nhấc lên nó chạy này đấy khi mình nhấc lên nó chạy các bạn nhìn chưa nó chạy làm sao bảy này nhưng khi mình đặt xuống thì nó sẽ dừng lại ở con số 3 thì mình sẽ lấy cái số 3 đấy đấy hoặc là mình bốc bài đi máy nó lại báo này nó lại báo là nhà số 2 này các bạn thấy chưa thì là nhà số 2 là nhà lớn mình sẽ bán cá về mình đây bài mình đây là bài lớn anh em này đấy nên là anh em đi chơi anh em chỉ cần đưa máy với bài vào anh em cũng có thể chơi được bài thì mình sẽ tặng cho anh em một cây bài còn hết bài anh em sẽ mua bài bên mình bao nhiêu mình cung cấp cho anh em đấy cái máy này thì mình bảo hành cho anh em về máy nó là 25 đấy hỗ trợ cho anh em đổi mới khi là mua máy nó bị lỗi hay là nó bị trục chặt cái gì mình sẽ bảo hành cho anh em đổi mới luôn không cần phải bảo hành máy báo nhà số 2 anh em nhìn chưa đấy màn hình nó dừng ở con số 2 các bạn nhìn này đấy thì khi anh em đi chơi thì anh em không cần đeo tai nghe anh em nhìn màn hình cũng được đây là mình đang tiếp chơi bài cào cho anh em nhé đấy, bài của mình 9 điểm là bài lớn nhất anh em biết chưa rất là chuẩn xác thì các bạn đi chơi các bạn chỉ cần đưa máy đưa bài vào bài thì mình cung cấp cho anh em mẫu bài nào cũng được bài xanh zika hay bài rồng đỏ bài rồng xanh rồng vàng hay là bài đỏ kim cương đấy bài nào cũng có anh em nhé Đấy, máy báo mình là nhà số 3 là nhà lớn nhất anh em thấy chưa mình bốc bài đi máy lại báo lại nhà số 4 này các bạn thấy chưa máy nó báo rất là nhanh thì là anh em chơi bao nhiêu tụ cũng được anh em nhé các bạn chơi chục tụ cũng được cứ đủ bài là máy nó báo 8 điểm là bài lớn nhất đấy giờ mình sẽ tăng lên một tụ mình ấn vào cộng âm lượng này phát là nó sẽ tăng lên 5 tụ anh em nhé đấy nó tăng lên 5 tụ này thì giờ mình sẽ chơi 5 cửa này anh em này Đấy, máy báo cho mình nhà số 3 là nhà lớn nhất này khi mình bốc bài đi này máy lại báo nhà số 2 này anh em thấy chưa thì mình sẽ chia từ nhà này về và mình đấy mình chơi 5 cửa anh em nhé mình chơi bao nhiêu cửa cũng được đấy các bạn thấy chưa bài của mình 8 điểm là bài lớn nhất rất là ok đây là chơi bài cào ba lá thì anh em đi chơi anh em có thể mua cái máy đánh bài này nó hỗ trợ cho anh em rất là tuyệt đối đấy một chuẩn xác 100 phần trăm ba này các bạn thấy đặt bài phát máy báo ngay máy báo nhà số 3 là nhà lớn nhất anh em này mình sẽ bán cá về nhà mình đây bài này là bài lớn anh em này rất là hay anh em nhé mà nó không để lại tăng tích anh em không phải ngại cái vấn đề gì cả đấy bài của mình 8 điểm là bài lớn nhất đấy, rất là chuẩn xác thì khi các bạn đi vào sân chơi nếu các bạn chơi thì nếu mà cái sân chơi của anh em nó ra tiền và nó bền thì mình khuyên anh em là anh em nên sử dụng cái máy đánh bài này nếu các bạn không chơi nữa mình vẫn nhập lại cho anh em cái giá nó là sát nhất để anh em không phải ngại cái vấn đề gì hoặc là nếu mà anh em chưa có kinh tế thì anh em có thể sử dụng cái kính áp tròng này cái kính áp tròng này là kính áp tròng của Mỹ thế hệ 5D anh em nhé Đấy, nhiều anh em cứ bảo 7D 8D nhưng thực ra nó chỉ là 5D thôi anh em cứ nói khống lên thôi chứ còn cái này nó là kính áp tròng 5D thế hệ đời mới thì khi anh em mua kính hay anh em mua bài mua máy này mình sẽ tặng bài cho anh em để anh em chơi và kính hay máy kính thì mình bảo hành cho anh em một năm còn máy thì mình bảo hành về cho anh em là hai năm đấy anh em chơi cái gì cũng được tất cả nó là tiếng việt hết anh em nhé ứng dụng các bạn nắp sim mà các bạn nghe gọi như bình thường này những con máy hoàn toàn như bình thường anh em này không ai có thể phát hiện ra là anh em đang sử dụng cái gì máy khi các bạn chơi các bạn tắt màn hình đi như vừa mình test cho anh em đấy đấy và mình sẽ đeo cái tai nghe siêu nhỏ vào các bạn chơi cái gì cũng được liêng ba cây bài cào binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết thì anh em chỉ cần đưa cái máy này vào là ok thì anh em nào cần cái sản phẩm này anh em cứ alo cho mình cái số điện thoại trên màn hình đấy mình thì mình có ba cửa hàng một là bến xe mỹ đình hà nội hai là bến xe miền đông sài gòn ba là bến xe cầu già hải phòng anh em cứ gần đâu anh em qua tiếp hàng trực tiếp còn anh em ở xa anh em không đến được thì mình sẽ gửi theo đường bưu điện về cho anh em và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng đấy thì nhiều anh em tin tưởng thì anh em cứ chuyển khoản mình sẽ gửi về cho anh em thế còn anh em nào chưa gặp mình hay là ngại cái vấn đề gì thì anh em cứ lên trực tiếp cửa hàng của mình anh em test hàng ok thì anh em lấy hàng đấy mình có ba cái cửa hàng các bạn đến chỗ nào cũng được anh em nhé chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video